dành cho thị trường nội địa Nhật à, ờ, hiệu bếp là Rinnai đây thì bếp này nó có cái model là KGE 338GR thì trước khi mà test bếp ga thì tôi sẽ ờ, giới thiệu với các bạn một số dòng sản phẩm bếp ga dành cho thị trường nội Nhật ở bên cửa hàng chúng tôi thì bên cửa hàng chúng tôi có phân phối những cái dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật với ờ, rất là nhiều mẫu mã cũng như là nhiều cái loại giá khác nhau đây có rất là nhiều mẫu mã và những, ờ, những rất nhiều loại giá để có thể mà phù hợp với ờ, các bạn thì ở phía dưới này là một số dòng ờ, bếp nút nhấn đây bếp nút nhấn và mặt kính đây đây là dòng bếp mặt men đây Paloma mặt men đây có giá 2 triệu 2 đây ở phía trên chúng tôi là những cái dòng bếp nhúc xoay với mức giá tầm trung đây ở bên trong này đây có rất là nhiều mẫu mã và nhiều loại giá <clears throat> để cho các bạn có thể lựa chọn đây là một cái dòng bếp mặt kính đây hiệu Rinnai bếp có model MRTE 66VCTS đây đây là dòng bếp mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt ở cái bên đây cũng là một con bếp Rinnai với mặt kính cường lực màu trắng biết của model MRT S61AWG 10N RN đây bếp này có giá là 8 triệu à, đây là bếp Paloma đây với model là IC 360WA đây là bếp ờ, mặt chán men chống chạy xước bếp có giá là 4 triệu 7 đây đây là biết Paloma mặt ờ. đây là mặt men không xin lỗi các bạn đây là bí mật sơn đây là bí Paloma mặt sơn có model là IC 800F đây có rất là nhiều bếp với nhiều mẫu mã khác nhau và cũng có nhiều mức giá đây ở dưới đây sẽ có những cái dòng bếp âm và ờ, bếp từ đây những nhà bếp từ đây đây là bếp uh, <clears throat> Rinnai mặt kính có model RTE S65 VGAS bếp này có giá là 4 triệu 8 đây là bếp 7 triệu đây 2 triệu 5 đây 2,2 triệu và 2 triệu 4 thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ có rất là nhiều ờ, bếp với nhiều cái mức giá khác nhau để các bạn có thể lựa chọn thì phía trên này những cái dòng bếp ờ, với mức giá tầm trung đây khoảng là vào hai triệu mấy thì các bạn xem á mà cảm thấy ờ, thích hoặc là có ờ, nhu cầu muốn mua thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại của cửa hàng chúng tôi là 0909306149 thì sẽ có nhân viên gửi hình chi tiết cụ thể hơn và tư vấn cho các bạn thì đây là một dòng bếp cao cấp của ờ, Haman đây thì ở đây nó để là Osaka ga thì Osaka ga này á nó không phải là nhà phân phối bếp ga nó chỉ là nhà phân phối ga thôi thì nó sẽ uh, lấy những bếp của những cái nhãn hàng như là Rinnai, Paloma hoặc là Haman thì nó ờ, sẽ đem về để mà tặng cho khách hàng hoặc là bán lại thì đây là một dòng bếp cao cấp của Haman đây đây bếp nó có model là 210H050 bếp có giá là 7 triệu đây là dòng uh, ờ, Paloma mặt kính đây thì đây sẽ là những cái mặt kính cường lực <clears throat> nó chịu nhiệt sẽ rất là tốt đây đây là một số mặt hàng ờ, một số ờ, những lò bếp bên cửa hàng chúng tôi thì giờ tôi sẽ quay lại để test cái trồng bếp ga của bếp ga ngày hôm nay dít hả đây thì ngày hôm nay á, tôi sẽ test một dòng bếp ga đây có hiệu là Rinnai bếp có model là KRE 338GR thì đây là cái nội thất phía bên trong của bếp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 thì ờ, bếp nó sẽ tự động khóa ra thì cái nhiệt độ mà yêu cầu ở bên dưới cái nồi chúng ta thì nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ra lại thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái tính năng này tại nhà các bạn á thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày các bạn không có nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì những cái nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến đến hai rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khói ra được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 hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì là nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi là 320 và bên phải đây là 330 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc lại cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau đây bếp bên phải đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua biết được cái hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như thế này đi kèm với nó là một cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét như thế này thì cái tuổi thọ của pin sạc này nó sẽ vào khoảng là từ 3 cho đến 4 năm thì mỗi khi mà các bạn sạc đèn pin này á các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ 2 đến 3 tháng thì ờ, các thời gian sạc của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng các bạn có thể để sạc qua đêm hoặc là các bạn vừa sạc vừa sử dụng vừa được đây bên trái cũng đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây đây biết đã khóa ra còn để nhận biết á, khi nào pin đầy á, các bạn có thể quan sát qua đèn hiển thị cho à, cắm sạc này đây khi đèn hiển thị ánh sáng màu xanh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 nó sẽ tự động khóa ra lại thì bếp á, nó cũng có một số là bếp á, cũng có chế độ rang đi kèm theo bếp thì chế độ rang ờ, đi theo bếp á, thì nó sẽ ờ, có thể thay đổi nhiệt độ ở đây từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ nhưng bếp nó vẫn sẽ khóa ra khi mà nhiệt độ đáy nồi đó nó đạt đến 300 độ C thì ờ, vì thế á, bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ thiết kế đây một cái chế độ rang đây là chế độ rang của cửa hàng chúng tôi đây thì cái chế độ rang này á nó có thể đẩy cái nhiệt độ lên ở đây từ hai trăm rưỡi lên đến 450 độ để giúp cho các bạn có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề là sẽ bếp nó sẽ khóa ra đây đây là công tắc uh, cái nhiệt độ ra cái, cái, cái chế độ rang bên cửa hàng chúng tôi thì uh, cái nhiệt độ ở đây á thì trung bình đó nó chỉ có thể đạt nhưng mà cao nhất á thì cũng chỉ có thể lên đến khoảng 350 độ thôi còn bên cửa hàng chúng tôi đã thiết kế cái nhiệt độ có thể đẩy lên đến là 450 độ đây giúp các bạn có thể rang xào thoải mái thì đây là nút công tắc này nó sẽ có ờ, hai cái vị trí gạt qua cả lại đây các bạn gạt về phía bên tay trái là chúng ta sẽ mở đây gạt bên tay trái là sẽ mở cái ờ, chế chế độ rang lên và gạt bên phải chính là tắt đây đây bên trái là mở và bên phải là tắt đây bật qua bên trái là mở cái độ rang lên lúc đó cái bên cảm biến này á, nó sẽ chuyển nhiệt độ lên từ hai trăm rưỡi lên đến bốn trăm năm mươi độ các bạn có thể nấu nướng rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị ờ, đạt tới giới hạn nó nó, nó sẽ bị khóa ra lại